chuyện này thì tôi một câu chuyện thế rất là rất gặp rất nhiều trong mô tích chuyện cổ tích Việt Nam đó là chuyện bảy nàng tiên xuống uh, hồ là có một chàng trai người tây gặp gỡ rồi cuối cùng đây là yêu một cô và cái nàng tiên thứ bảy và hai người đã yêu nhau thì bắt đầu về uh, vợ chồng uh, câu chuyện tình thì